Chào các bạn, ốc buôn hồ review hôm nay lại quay trở lại và mang đến các bạn một bộ phim vô cùng hấp dẫn. Bộ phim mang tên Rocky Võ Đài Sinh Tử do diễn viên nổi tiếng Sylvester Stallone thụ vai chính và lấy tên nhân vật là Rocky. Các bạn xem phim ấn đăng ký like và chia sẻ giúp ốc nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn xem phim từ xưa đến nay tôi chưa từng thấy một anh chàng nào luyện công lại quái dị và hăng. Say đến mức này dậy từ một giờ sáng đắm mình trong sương với thời tiết âm 10 độ C buộc dây vào chân để luyện thăng bằng khi tung nắm đấm anh tới lò mổ dùng những tảng thịt thay cho bao cát để Luyện tập cơ tay đấm cho tới khi nào nát bộ hài cốt của bò và heo thì mới chịu dừng lại luyện ngay thì quên ăn luyện đêm thì quên ngủ người yêu có gạ gẫm anh cũng cúi chào sở dĩ anh ta có một ý chí. Phi thường đến thế bởi anh từng là một võ sĩ đấm bóc 79 trận trên sàn đấu thì thắng tới 78 trận một trận duy nhất anh bị thua cũng là do đối phương may mắn mà thắng được anh, anh cũng rất tay con bà cố. Khi để thua trận này anh bị khán giả ngán ngẩm chê bai huấn luyện viên lắc đầu buồn bã vì tất cả khán giả và huấn luyện viên đều cầm cố bìa đỏ nhà cửa xe cộ cho ông Tuấn Độ để đặt cược chiến thắng vào. Anh để chuộc lỗi và lấy lại cho mọi người tất cả, anh quyết định nhận lời mời tham gia một trận đấu sinh tử triệu đô và lấy lại danh dự. Anh sẽ thi đấu với một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng chưa từng bắt. Bại và hắn ta có những cú đấm nặng hàng ngàn cân vậy thì Rocky phải tập luyện thế nào để giành chiến thắng đây các bạn? Rocky là một võ sĩ huyền thoại anh đánh 79 trận và thắng 78 trận anh chỉ duy nhất. Thua một trận do quá chủ quan mà dẫn đến thất bại cũng chỉ vì đối phương của anh quá nghèo khổ và không có tiền lo gia đình nên anh đã nhường thua một trận và cũng vì trận đấu đó mà khán giả quay xe. Lại với anh Rocky lại kiếm sống được bằng cái nghề này là vì anh có một sức chịu đựng vô cùng lớn. Ai gọi anh ta là vua lì đòn bởi lẽ anh là một con người luôn biết cố gắng, khỏe và một thể lực với những cú đấm xuyên thân anh miệt mài tập luyện vì anh cần phải tập va chạm nhiều hơn nên anh thường xuyên bị phải chịu đòn để làm quen va chạm và để cho các võ sĩ khác đánh liên tiếp như một cây mọi người ai cũng hào hứng cổ vũ cho anh và cũng thường xuyên vào vào mặt anh bằng những lời cay đắng anh là kẻ bỏ đi anh bạn tập cùng anh thì buông lời cay đắng hôm nay mày may mắn đấy chứ lần sau chắc tôi sẽ cho anh ngắm cả hỏa thân và cho anh xuân này con không về đấy Khoảng thời gian vô nghĩa này khiến Rocky cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhận được số lương ít ỏi là 50 đô đã thế còn bị thằng quản lý trừ mất con mẹo đi 20 đô tiền khăn tắm và giấy vệ sinh mới đau. Giờ thì tiền tài chẳng có mà danh vọng thì lại càng không kết bạn với anh chỉ là những tên quân đồ độc trưởng suốt ngày hóc hèm vào rồi thì đấm đá tay chân mà thô khi anh Nhi trở về căn nhà rách nát. Với chi chít vết thương trên người dài như mạng nhện Rocky cũng chỉ có thể chúc bầu tâm sự với mấy con cả liểm của mình nghĩ lại thời thơ ấu bản thân từng là niềm hy vọng của cả gia đình ấy vậy mà giờ anh không khác gì một thằng phế vật đêm đến cũng chỉ biết làm với đôi bàn tay rồi chìm vào giấc ngủ chỉ mong ông bà dưới suối vàng báo mộc để anh quất phát tài xỉu trận tứ kết giữa Pháp và Ba Dốc. Của mấy thằng em cầm cái đầu đường và Pháp phải giành vé vào chung kết thì mới có cơ may đổi đời tuy nhiên đời đã đen thì đỏ quên mau đi ngày hôm sau Rocky đến võ đường nơi bình thường luyện tập thi. Phát hiện ra rằng tủ đồ cá nhân đã bị lấy trộm mất lúc nào không hay anh ba máu sáu cơn rồi lên anh văng một phát khiến nát bao cát khiến ai nhìn thấy cũng phải gọi anh bằng đại sư phụ sau một thời. Gian mới biết tủ đồ của anh đã bị huấn luyện viên hay nói liên thiên vứt con mẹo ra bãi rác cho người khác vào thế chân thì ra anh đã bị đuổi khỏi câu lạc bộ và mất đi cơ hội thi đấu anh điên tiết. Tới gặp sư phụ ông ta mỉa mai rằng nhìn cậu đánh mà tôi mắc nản vãi lồ cậu lên sàn đấu chỉ làm tôi đeo con mẹo cái mo vào mặt cho xong mà thôi có lẽ cậu nên về buôn hồ bắt gà câu cá rồi đi nhậu với. Đám thằng Thịnh Bắc, Lâm Lùn, Huyền đẹp trai quan tèo và Vũ Nam Gan thì sẽ hợp phong thủy hơn nhiều Rocky cay đắng nói rằng ông cũng già lắm rồi ra vườn làm cho quen với mùi đất đi là vừa nói xong anh liền quay đít rời đi. Mà không thèm ngoảnh lại nhớ vợ thương con thèm thịt chó. Nhớ đám bạn nhậu tổ dân phố một đường An Dương Vương tuy nhiên vợ thì chưa có mà cháu thì chưa nuôi nhìn thấy cô nàng hàng xóm Maria xinh đẹp bán thức ăn cho heo quay có vẻ dễ thương Rocky liền buông lời. tán tỉnh Anh nghèo nhưng lại đẹp trai trên thông thiên văn dưới tường địa lý và quả dưa dài một gang tưởng rằng Maria nghe xong si mê như điếu đổ ai ré cô nàng nói anh như đóng phân voi chẳng thể nói. Nửa lời Rocky năm nay đã ngoài 20 tuổi xuân sang nhưng chưa có mối tình vắt vai không có tình tâm trạng nát tan quá sầu đời Rocky liền bay về buôn hồ làm vài chai vodka men cùng đám tí hưng lâm lùn để. Giải sầu nhìn thấy nhà vô địch quyền Anh, TV đang phát biểu cảm nghĩ Loki liền mơ tưởng ước gì mình được thi đấu với hắn ta tuy nhiên ông chủ liền làm một câu khiến anh giật mình trong cơn lú mấy thằng thích đánh đấm để người khác mua vui. Chỉ là những chú hề lố lăng mà thôi như bị hát vào nước lạnh vào mặt Rocky nói rằng ở đâu cũng có người hùng buôn hồ lại có thằng khùng thằng điên ông ta biết Rocky nói mình nên vô cùng cay cú trên. Đường về nhà Rocky gặp cô bé hàng xóm đang giao du với một đám côn đồ bên đường anh liền kéo cô bé về và hết lời khuyên nhủ nào là gần mực thì đen gần đèn thì dễ trái nào là chọn bạn mà chơi chọn nơi. Mà ở giao du với lũ báo thủ thì sớm muộn em cũng trở thành mẹ đơn thân mà thôi ấy vậy mà cô bé lại không coi lời anh nói ra gì thậm chí còn bảo anh là thằng dở hơi tập bơi lắm chuyện Rocky cũng nhận. Ra rằng bản thân mình còn chưa lo được nổi thì lấy tư cách gì để giáo huấn người khác tuy nhiên đúng lúc đó trước thềm diễn ra trận đấu 500 năm mới có một lần dựa vô quyền anh nước Mỹ với. Cao thủ của Thái lọ đối phương đột nhiên xin rút lui do gãy hai chiếc răng hàm vì trả bài con vợ không đúng lịch nhưng do đã lỡ nhận 4 triệu tiền quảng cáo nên võ sĩ quyền Anh Simon không thể nào. Không tổ chức trận đấu này được sau một hồi cơn đau đông đến mọi người vẫn chẳng thấy ai là đối thủ của anh trên cả nước Mỹ này bỗng dưng trong đầu Simon lóe lên một ý tưởng hay là chúng ta là một. Sân khấu thực tế tìm một kẻ vô danh tiểu tốt lên thi đấu anh ta có thể thực hiện ước mơ và giành giải quán quân những trận đấu giữa hai võ sĩ kinh điển đạo diễn ra nhiều nhưng trận đấu này thì chán. Đời mới có một ai mà không thích xem vô quyền anh đấu với một kẻ vô dụng cơ chứ ai cũng thán phục tiết mục này đúng là cao tay sau một hồi lựa chọn những võ sĩ tồi tệ nhất trong các võ sĩ tồi tệ si. Mân nhìn thấy thành tích kinh điển như biển cả của Rocky thì vô cùng ấn tượng và sợ hãi. Tôi chưa thấy một võ sĩ nào lại có tỷ thắng lớn như anh ta. Simon thắng cuộc đấu với Simon bại trận chắc chắn. Sẽ rất nhiều người theo dõi. Tuy nhiên lúc này Rocky vẫn không hề biết mình là người được võ quyền Anh lựa chọn thách đấu. Anh vẫn đang mải mê với sự nghiệp tán gái của mình tán mãi mà cô nàng Maria vẫn chẳng hề rung động nghe có vẻ khó nhai Rocky liền môi trường ông anh dê ban lão ta phải dẫn mình về nhà cưa đổ cô em gái thì mới thôi đẹp trai không bằng trai mặt Rocky liền đổ bê tông trong nhà người. Đẹp tưởng rằng không phê mà lại phê không tưởng Maria động lòng đã lập tức lên đồ và đồng ý hẹn hò với Rocky trong buổi gặp mặt đầu tiên Rocky hứa sẽ đưa cô nàng đi những chỗ xa hoa tuy nhiên vừa đi. Qua nhà nghỉ anh nói rằng mình bỗng dưng buồn ị với khổ nhục thế này anh đã thành công đưa cô nàng vào dọn nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của Rocky cô nàng có phần sao xuyến và rồi chuyện gì đến thì cũng. Phải đến đêm hôm đó hai người đã luyện công với nhau rất nhiều Rocky cũng chính thức thoát kiếp sinh từ con gà nhờ từ giây phút này sau khi xúc 99 tấn than này hôm sau Rocky nhận được lời mời từ ban. Tổ chức ai cũng biết Simon là một vua quyền Anh rất giỏi, chỉ cần ba chiêu là có thể hạ gục được một tay đấm ao làm như Rocky. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì anh lập tức chốt kèo bởi lẽ Giờ đây anh đã có người yêu anh không thể nào yếu đuối như trước kia được nữa anh mới làm gì đó để chứng tỏ bản thân hơn thế chỉ cần lên sàn đấu không cần thắng hay thua anh sẽ được một phần thưởng là 400 triệu đô một số tiền đủ để anh đốt cháy bể nước nhà lão già huấn luyện viên từng xua đuổi anh trước đó vậy nên anh càng không thể nào từ chối cơ hội này ấy vậy mà lão ta vừa hay tin thì liền tìm. Đến nhà của Lucky và nói rằng tôi năm nay đã hơn 100 tỏi mà chưa thấy thằng nào may mắn như anh lớn ngớ có khi lại vừa huy chương biết đâu đây lại là bước ngoặt của cuộc đời anh thì sao rước hết cả đầu. Ông mỡ bất cái mồm thối của mình lại giúp tôi được không sau đó ông ta đề nghị muốn làm huấn luyện viên của Rocky trong trận đấu này tuy nhiên Rocky nói tôi có cần huấn luyện viên không thấy bố mày. Vẫn làm nên mà không nên thì cũng chẳng sao cơn giận dữ và tuổi hổ trong lòng anh phát tiếp ông muốn giúp tôi à ông giúp đi 20 năm qua ông chỉ coi tôi như thằng bỏ đi tủ đồ của tôi ông cũng cho thằng khác nó dùng ông coi tôi không bằng con chó mà nay lại bảo muốn giúp tôi ư vị huấn luyện viên tay đắng nói rằng tôi cũng đã gần đất xa trời tiền tài hay danh vọng xuống mồ tôi cũng chẳng mang đi được. Tôi muốn giúp cậu cũng chỉ vì không muốn cậu giống tôi năm xưa thất bại do không có người chỉ dạy sau đó ông rời đi mà không nói câu gì lúc này lúc kia biết mình có hơi quá đáng nên nhanh chóng đuổi. Theo và nhận ông làm huấn luyện viên riêng có lẽ khi người đàn ông có thể nói ra tất cả thì cũng là lúc họ mở rộng lòng mình để quên đi mọi thứ ngày hôm sau theo sự hướng dẫn của sư phụ khi thành phố. Còn chìm trong bóng tối nhiệt độ ngoài trời chỉ có âm 10 độ C nhưng Rocky đã thức dậy tập luyện anh xúc miệng bữa sáng bằng cách uống một lúc 99 quả trứng gà sống để cầm hơi sau đó sức mạnh mang che. Trời lạnh ai ngủ. Thì mặc kệ họ ngủ Rocky thực hiện những bước rèn luyện thể lực đầu tiên sau bao nhiêu ngày say sưa lời biếng chạy được đến quảng trường Rocky từng bước mãi mới lên tới đỉnh anh thở hồng hộc như chó. Bởi lẽ đã từ lâu anh không chạy bộ nữa rồi đối đầu với một quyền vương mạnh như con sư tử Rocky biết mình sẽ thua nhưng anh vẫn quyết tâm cố gắng rất nhiều bởi lẽ anh không muốn mình thua quá thảm sau. Khi khởi động xương cốt bằng cách chạy 500 km đến phòng tập luyện làm đầm thấy sự phối hợp của các bộ phận trên cơ thể anh không có sự đồng điệu sư phụ liền buộc một sợi dây vào hai chân của Rocky nếu như anh di chuyển khi ra đòn mà sợi dây không bị đứt thì mới có nghĩa là đã giữ được thăng bằng không ngờ phương pháp này lại vô cùng hiệu quả nó giúp cho những cú đấm của Rocky không còn bừa bãi như trước nữa mà trở nên mạnh mẽ và chuẩn xác hơn 2 giờ hết tuy nhiên mới chỉ có vậy thì sẽ chẳng thể nào đấm vỡ mồm được thằng Simon trên sàn đấu sư phụ bắt anh tăng cường các bài thể lực. Lên rất nhiều chạy bộ mỗi sáng từ 500 km đến 1000 km cho nó báo biết được điều này cô nàng Maria đã mua tặng cho Rocky một con cờ hó để chạy cùng cho có đôi có cặp không những thế anh còn cầm thêm hai tay hai quả tạ để vừa chạy vừa luyện tung nắm đấm này yêu cầu của vị huấn luyện viên lại càng trở nên nghiêm khắc để có được một đôi tay rắn chắc và cơ bắp cuồn cuộn sau mỗi buổi tập trước khi về nhà. Ông ta bắt anh phải chống đẩy 50.000 cái bằng một tay chống cho tới khi nào muốn gãy cả hai tay thì thôi gồng người 500.000 cái sau đó cho võ sĩ khác giã vào bụng để luyện tập sức chịu đòn sau khi Vượt qua vô vàn kết nạn ở phòng tập mà lão sư phụ bày ra để cụ hành mình Rocky quay trở về nhà với cơ thể không còn sức lực cô nàng người yêu đòi anh nhét than vào lò cho tới bến để sạc cho anh ít mai. Thế tuy nhiên anh đẹp trai nhưng đâu có dễ dãi nên lên từ chối bởi lẽ huấn luyện viên từng nói trong thời gian khổ luyện tuyệt đối không được tiếp xúc với người yêu thậm chí hai em sinh tươi đến xin. Chữ ký cũng bị ông đuổi thẳng cổ gái gú chỉ trò chơi đô la như mưa rơi mới là tất cả cần thiết anh bỏ mẹo con nhỏ kia đi sau khi huấn luyện viên nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt cả về ý thức lẫn hành động của Rocky đối với trận đấu này, sư phụ quyết định truyền lại cho một tuyệt kỹ thượng thủ cuối cùng chỉ có nó mới có thể chống lại được sức mạnh vô địch của tên võ sĩ Simon ngay lập tức theo lời của sư. Phụ Lucky nhờ ông anh dê dẫn tới một lò mổ bò thì ra sư phụ không muốn anh luyện nắm đấm trên bao cát nữa mà muốn thực hiện nó trên những tảng thịt khổng lồ này xương sườn của bò cứng gấp 20 lần xương. Sườn của con người chính vì thế Rocky có thể đóng gãy được xương bò thì cũng đồng nghĩa với việc đấm được gãy xương sườn của Simon và hạ gục hắn ta quả là không hề dễ dàng một chút nào xương bò chưa. Thế nhưng có lẽ tay anh đã gãy mất rồi đương sự động viên của người yêu Rocky không thể nào bỏ cuộc anh vẫn tiếp tục luyện cho tới khi nào thành công đều tuyệt kỹ này thì thôi sau một thời gian chắc. Hành nghiêm túc các bài tập luyện mà sư phụ đề ra Loki đã tiến bộ vượt trội về mọi mặt kỹ năng nhanh nhẹn làm đấm chuẩn sát thể lực cường tráng độ bền vừa thời gian âm thanh luyện tập của anh vang. Vọng khắp những con phố ai cũng thấy trong anh tràn đầy năng lượng còn nhờ những buổi đầu Rocky chạy lên tới quảng trường Buôn Ma thuật thì thở không ra hơi ấy vậy mà giờ đây lên đỉnh với anh đã là Chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ đã thế vẫn còn dư sức để có thể nhảy múa anh giang hai tay lên trời giống như một vị vua để chinh phục thành phố này vậy có thể nói ý chí của anh đang tao như cái sáo. Mà không ai là không biết việc Rocky thường xuyên đến lò mổ đấm gãy 20 tạ xương sườn đã vang danh khắp nơi nhanh chóng phóng viên đã có mặt để phỏng vấn và ghi hình lại quá trình luyện tập này của Rocky ai cũng kinh ngạc trước sức mạnh này của anh ngay sau đó video này đã lên top một trên kênh tìm kiếm của các mạng xã hội tại quản lý của vô quyền anh đã nhắc nhở anh ta đối thủ của anh đang huấn luyện vô cùng cực khổ anh ta là một người đàn ông nghiêm túc anh ta đã đóng gãy hàng tấn xương bò tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho bộ hài cốt của anh tuy nhiên vô quyền anh lại coi thường điều đó anh ta kiêu ngạo nói rằng hắn chỉ mới đóng gãy xương bò nhưng rất tiếc xương tôi lại là xương khủng long đây cũng chỉ là một trận đấu cho vui thôi kẻ thua cuộc sẽ mãi là kẻ thua cuộc tôi sẽ hạ hắn ta trong phút mốt cho mọi người xem càng ngày hình ảnh của Rocky càng xuất hiện trên nhiều mặt báo từ một kẻ bảo đi này đã chiến thắng bản thân trở thành người có ý chí ngút trời trước ngày thi đấu Rocky đến võ Đài Vinh Quang Anh nhìn ngắm một vòng thì ngỡ ngàng khi thấy quy mô của trận đấu không ngờ lại khổng lồ đến thế ngước lên tấm ảnh poster khổng lồ của mình thì anh lại thấy có cái gì đó sai sai anh nói. Với ban tổ chức rằng quần của anh là màu trắng sắp đỏ mới đúng tuy nhiên ông ta không quan tâm và đáp lại rằng điều này không quan trọng anh có cởi chuồng cũng chẳng ai quan tâm đâu miễn sao poster của vua quyền Anh S. Simon không sai là được biết rằng đứng trước một đối thủ lớn là Simon của nước Mỹ thì sẽ chẳng ai qua anh ra gì nên Rocky chỉ biết lặng lẽ rời đi về tới nhà anh chẳng chọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Anh biết mình rất khó để thắng được vô quyền anh nhưng anh sẽ cố gắng hết sức dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn muốn chứng minh bản thân mình anh không còn là thằng vô dụng không có. Chí biến thủ như trước đây ba chiêu là thằng tôi ư tôi không để anh thắng tôi một cách dễ dàng như thế được tôi nhất định sẽ kiên trì tới tận hiệp đầu thứ 25 cuối cùng thời khắc lịch sử trong làng. Quyền Anh cũng đã chính thức diễn ra đây là một trận đấu có 102 trong lịch sử một võ sĩ có thành tích thua nhiều nhất đấu với Simon vô địch thiên hạ các khán giả đổ về hơn 10 triệu người. Trạch Tín và trường quay ai ai cũng vô cùng phấn khích muốn xem cái kết của một kẻ vô danh khi thách đấu một nhà vô địch sẽ thế nào thậm chí tổng thống của châu Phi và chủ tịch thị xã Buôn Hồ là chú của anh ta cũng có mặt ở đây để xem trận đấu này trong vòng chuẩn bị cả hai võ sĩ đều được kiểm tra sức khỏe một cách rất kỹ càng để tránh án mạng xảy ra sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi mặt Rocky hứa với gấu chó rằng sau đêm nay anh sẽ trả bài đúng hạn sau đó tạm biệt cô nàng rồi âm thầm bước lên sàn đấu ông anh dê nhanh trí đã gắn logo thương hiệu thịt bò nơi đó kia đã luyện công và sao áo cho ăn của anh và nhận được 30.000 đô tiền quảng cáo. Những tay bình luận viên cho rằng anh là chàng trẻ châu hứng giọt mưa ngâu nơi rừng sâu nước độc đang theo đuổi công chúa ngủ trong rừng mới ghê. Của ông vua cà phê và sẽ chẳng bao giờ có cái mùa xuân ấy có em thì xuân sẽ đẹp mặc kệ những lời mỉa mai sinh vì anh vẫn có những thằng bạn là lũ côn nhiều đường xó chợ đến tận nơi cổ vũ và những con Ma men ở tổ dân phố một An Dương Vương phường Đoàn Kết thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk quen thuộc ngày nào dõi theo qua màn ảnh nhỏ kẻ vô danh đã có mặt trên sàn đấu một cách âm thầm ngược lại với Rocky ở phía Bên kia võ đài một âm thanh sôi động vang lên đó chính là võ sĩ hạp nặng thế giới Simon anh ta hóa trang thành con ó hoang chẳng phải là một sàn diễn thời trang để đầy màu tên tuổi hắn ta sao cả võ. Đại khán giả hò hét để phát điên cuộc thi này hoang mang quá đi không khí sôi động không khác gì Nga chiếm u cả á hắn ta chỉ tay lên trời hận đời vô đối và nói rằng tao võ sĩ nước Mỹ không hắn bất cứ. Bố con thằng nào một mình tao chấp hết Rocky và huấn luyện viên nhìn hắn ta kiêu ngạo thì vô cùng ngứa mắt không những thế hắn còn chê thẳng mặt anh và hét lớn chế giễu rằng tao sẽ hạ gục mày chỉ sau. Nam Hiệp bảo con búp bê đi thuê xe cày chuẩn bị mai tắm cho mày đi là vừa Rocky ta vẫn bất biến giữa dòng đời vạn điền anh giơ cánh hoanh hoang này như đóng cất nên chẳng thèm đáp lời đúng vậy đánh. Bằng tay chưa có phải đánh bằng mõm đâu mà lắm mồm sau lời giới thiệu của MC kể gieo rắc tai họa Simon nặng 105 kg đấu với kẻ vô danh Rocky nặng 90 kg thì cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu Simon nghe. Có vẻ bị kích động nhưng Rocky vẫn vô cùng điềm tĩnh hồi chuông hiệp một cũng đã vang lên bước vào trận đấu ngay lập tức Simon lên tạo ra đòn tấn công vào hàng tiền đạo của Rocky hắn nhan nhan nhổn như khi ăn muối ớt có vẻ khinh thường đối thủ cứ một quyền rồi lại một quyền nhanh như chảo chớp đôi khi cố gắng phản đòn nhưng chẳng động được vào một cọng lông của hắn vừa đánh hắn vừa chế rượu Rocky. Bản lĩnh của chúng mày cũng chỉ có thấy sao chỗ này nhiều máu này có giỏi thì đập đi hắn vừa đánh vừa nhơ nhơ cũng đủ khiến cho Rocky trao đảo anh bắt đầu điên tiết nhân lúc hắn ta sơ hở lúc khi tung. Cú móc hàm từ dưới lên trên vô cùng uy mãnh khiến Simon cắm đầu xuống sàn đấu tốc độ của anh quá nhanh khiến hắn ta không thể nào đỡ được khán giả phía dưới là phen cứng của Simon bắt đầu có những âm Thanh ngoài ý muốn mấy thằng bạn rượu thấy thế thì lại vui như bố đẻ em bé không ngừng cổ vũ cho Rocky dần dần phía dưới khán đài đã có những khán giả nghiêng về phía của anh họ nhận ra rằng anh không. Còn như trước nữa tuy nhiên mới chỉ một cú đấm đó sẽ chẳng thể nào hạ gục được một vô quyền anh Simon lập tức đứng dậy và tấn công một cách cực kỳ nghiêm túc hắn ta đã biết tôn trọng bộ nhà nên không? Còn dám nhe răng ra cửa như ban nãy ai cũng nhìn thấy sự hận thù trong ánh mắt và từng cú đấm của hắn ta khả năng của nhà vô địch thì không thể nào chối cãi đột nhiên hắn ta tung một cú đấm chính diện. Cực mạnh thẳng sống mũi của Rocky Lucky đau đớn đến khó mà đứng lên tuy nhiên anh vẫn bảo bác sĩ để sống mũi cho mình để tiếp tục thi đấu bước vào hiệp đấu thứ hai Simon không nhân nhượng mà tiếp tục. Tấn công như vũ bão hắn dùng Rocky và một góc để tiện ra tay anh chưa kịp phản đòn thì hắn đã tấn công quyền tiếp theo cô nàng Maria phía dưới cùng mọi người vô cùng lo lắng cho anh giờ đây Rocky. Không khác gì một bao cắt bỗng dưng anh đã trở lại với thân phận của mình trước đây chỉ là một kẻ chịu đòn tuy nhiên chân của anh vẫn đứng vững mà không hề gục ngã Rocky khiêu khích hắn ta cứ lại đây. Mà đấm bởi lẽ an. Hazard là một vô lý đòn nổi tiếng nhất lịch sử thì sao có thể chùn bước được ai cũng lo lắng không biết anh trụ được đến bao giờ rất nhiều hiệp đầu sau đó hắn đánh cho anh trở thành người có máu mặt hai. Mắt xương húp chẳng còn nhìn thấy tổ quốc đâu người yêu anh thương xót còn chẳng dám nhìn lên sàn đấu anh cố gắng dùng tuyệt chiêu đống gãy xương sườn của mình nhưng xem chừng chẳng hề có cơ hội mặc dù chẳng thể phản công nhưng Rocky vẫn vững như kìa ba chân đánh mãi cho tới hiệp đấu thứ 25 Simon không ngờ rằng hắn dự định sẽ hạ Rocky trong vòng 30 chiêu mà giờ đây 30.000 chiêu vẫn chưa hề hấn gì. Lý đó đến nỗi Simon cũng chẳng thời gian hơi và có phần ngắn ngẩm ai cũng kinh ngạc trước sức chịu đựng phi thường của Rocky không ai biết điều gì khiến anh ấy có thể chịu đựng được những cú đấm to. Như quả dưa hấu của Simon đến giờ phút này khán giả phía dưới cũng cảm thấy đau thay cho anh qua từng cú đấm tuy nhiên cho tới hiệp đấu thứ 25 người anh bằng ra bằng thịt chứ chẳng phải sát đá nên. Cũng dần trao đảo Simon miệng lửa nhưng vẫn cố gắng tung một cú đấm nặng 5.000 Newton vào bộ người của Rocky lần này anh đã chính thức gục ngã ai cũng chê nặng và vô cùng lo lắng bỗng dưng lúc này những Ký ức lóe lên trong đầu của anh đầu tiên là những lời khinh thường của khán giả, những câu chửi rủa của huấn luyện viên đuổi anh khỏi phòng tập cô bé hàng xóm nói anh là thằng dở hơi tập bơi vân vân và Mây mây anh còn nhớ lại khoảnh khắc mình đã dậy từ một giờ sáng khoảnh khắc anh chinh phục quảng trường buôn ma thuật vào cuối cùng là những nụ hôn nồng cháy cùng người đẹp bỗng dưng lucky như đường nát. Thêm 500 cảnh tiền vip đã Simon giơ hai tay lên trời ăn mừng chiến thắng tuy nhiên hắn đã chết lặng khi trọng tài đếm đến giây thứ 9 thì Rocky đã đứng dậy được anh quyết tâm đánh tiếp cho đến hơi. Giờ cuối cùng mà không hề chùn bước ai chứng kiến cảnh này cũng lùi ra gà trước nghị lực phi thường của Rocky lần này anh tấn công như vũ bão cứ nhằm thẳng mặt mà dã Simon chẳng thể nào kháng cự. Rocky dồn hắn vào một góc làm suy yếu rồi mới tung đòn quyết định anh ấy đòn rồi dỗi thẳng bạng sườn hai phát như mãnh hổ đó chính là tuyệt kỹ mà sư phụ đã truyền cho giúp anh đồng gãy xương bò trọng. Tài lập tức đàn Rocky lại quả nhiên đúng như Simon đã bị gãy một mớ xương sườn hắn muốn dừng trận đấu để bảo toàn tính mạng nhưng tay quản lý lỡ nhận quá nhiều quảng cáo nên không đồng ý chính vì thế, Trận đấu vẫn tiếp tục hiệp đấu thứ 25 cũng là hiệp cuối cùng bắt đầu hai mắt của Rocky cũng đã sụp luôn cả mí nhưng sau anh có thể chùn bước được hai người nhìn nhau một hồi lâu mà chẳng chịu ra đón. Biết rằng nếu nhìn lâu quá thì sẽ nảy sinh tình cảm yêu đương nên Rocky liền tung quyền tấn công vào mạng sườn đang là điểm yếu của Simon hắn ta đau đớn nên chẳng còn chút sức lực nào đâu thì thưa. Thắng xông lên nên liên tục tung nắm đấm hay giã vào mặt anh lại giã vào hông thấy vô quyền anh đã không hề còn sức để chống trả ban tổ chức gọi chuông kết thúc hiệp đấu thứ 25 và cũng là hiệp đấu. Cuối cùng khán giả hò reo không ngớt mọi người xông lên võ đài ăn mừng chiến thắng của Rocky họ biểu sự dũng cảm cũng như sức chịu đựng vĩ đại nhất trong lịch sử quyền Anh từ trước tới nay mà. Người làm nên điều đó không ai khác chính là Rocky lúc này anh chỉ quan tâm đến người mình yêu anh hết tên gọi lớn cô nàng anh muốn cô lên sàn đấu để tận hưởng niềm vui này lúc đó trọng tài đã bàn bạc và đưa ra kết quả trận đấu mà không ai ngờ tới đó là chiến thắng lại thua về Simon của nước Mỹ rõ ràng ai cũng thấy ban tổ chức đã hấp hối lộ ngầm mồm để đưa ra một quyết định vô nhân tính như vậy. Khán giả vô cùng phẫn nộ tuy nhiên Rocky thì lại chẳng thèm quan tâm điều đó anh vẫn gọi lớn tên cô nàng cử Maria người đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời của anh người đã đưa anh thoát ra khỏi 20 năm. Tăm tối mịt mờ lúc này anh chỉ muốn nói với Maria người mình yêu rằng anh đã làm được muốn nói với mọi người rằng anh không phải là thằng vô dụng anh muốn sư phụ trả lại tủ quần áo cho mình ở phòng. Tập này nào khi Rocky vất vả thức dậy vào mỗi sớm và điên cuồng luyện tập hay anh đã đứng lên sau những cú đấm của đối phương hết lần này đến lần khác thì anh đã chiến thắng rồi chiến thắng chính. Cuộc đời đã định trước thất bại của mình có người nói năm 15 tuổi mà xem bộ phim Rocky này thì cảm thấy vô cùng thấm thía còn theo tôi nếu như xem vào năm 17 tuổi thì sẽ cảm thấy khóe mắt cay cay chưa? Có cuộc đời của ai trôi qua một cách nhẹ nhàng cả chúng ta buộc phải thừa nhận trên thế giới này có những việc chúng ta không thể nào làm được chúng ta sẽ thất bại nhưng chỉ cần kiên định bước từng Bước một thì những điều không thể cũng sẽ biến thành có thể thành công làm gì có chuyện không làm mà đòi có ăn thì có mà ăn cái đờ bờ ấy tất cả đều cần phải có mồ hôi và nước mắt thì người hái được. Quả ngọt chiến thắng lớn nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Bộ phim đến đây là kết thúc góc buôn hồ review. Chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo.